cho nó to bỏ ra tí là khách mua ăn là rồi bảo là cũng được nhưng mà giai đoạn này có khi đến mùa mưa là phải tưới đây này quá nó đang cần nhiều cân đây này nó xa như lại rồi đây đây một quả to này nó nhiều nọt pha nó xa như lại rồi cơ mà đây này nhưng mà quả là nó lại hơi nhỏ tí đây đấy cây nào thưa là quả to cây nào thưa là quả to bây giờ phải tưới nước cho nó nó chơi ăn được chứ sao một quả to được đây này cây nào cưa thì quả còn được cái này nếu mà đúng rồi nó thì quả như này này à, đúng rồi đấy nó phải quả như thế đúng rồi nếu mà mình nghĩ là quả nó như thế này mà nó như thế này nó là quả thật vào nhìn hơn một tí nữa ừ, đấy nhìn hơn đấy tôi thích là quả to như thế rồi nhỉ đúng rồi tự nhiên sai như này mà nhỉ thì không nó xoay xung xê thế vâng giống của tôi này giống của bé không Đây, cây nó sai này mà. à. cây nào này đánh cây đấy chắc. thanh niên đi ra chụp cây kia ông vẫn thích chụp cái cây trai này chào bà con cây cha cherry là một hàng độc lạ ở Việt Nam mình hầu như là ít người nghĩ đến trồng cha cherry và mỗi khi mà uh, thưởng thức những trái cha cherry mọng đỏ uh, ngọt thanh dịu thì ta nghĩ ngay đến cha cherry của Mỹ, của Úc của Brazil và chính vì vậy mà người dân của Việt Nam chúng ta cũng đã mang giống cha di này về để trồng ờ, để trải nghiệm xem là chất lượng cha di của Việt Nam ờ, có được ngon ngọt ờ, như của nước ngoài hay không và người trồng cha di đã gặp phải những khó khăn gì trong quá trình trồng thì cha di trồng tại Việt Nam đặc biệt là khí hậu miền Bắc có phù hợp hay không thì để giải quyết quyết cái bài toán này ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một diện tích chari của nhà bà Phạm Thị Ngân ở thôn Đồng, Đồng Quýt, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang à, với diện tích khoảng à, 2.500 m2 với tổng số cây là từ 3 cho đến 500 cây trên một cái vườn này và với giống chari là chari của Brazil à, bởi vì cherry của Mỹ của Úc thì cái giống đó ừ, bà con đã thử nghiệm nhưng không thể trồng được ở trên đất Bắc nhưng ở đây à, bà con đã à, ứng dụng cái giống Brazil thì ờ, cho đến ngày hôm nay cherry đang cherry đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và cây có cái sự sinh trưởng phát triển tốt nhưng nó chưa được đạt được cái mong muốn của những người trồng cây thì vâng Mời bà Thị ờ, Phạm Thị Ngân ạ. Mời bà ra đây ạ. Mời bà. Em xin chào bà. Vâng, ờ, xuất phát với ý tưởng nào? Bà chào chị nhá. Vâng. À. Mới ờ, xuất phát dạ. từ cái ý tưởng nào mà bà lại trồng cái cherry này? Em à, nghĩ là quê chú em là chuyển xuất phát là từ cây cam canh và bây giờ em à, chuyển đổi sang cây cherry. Vâng. Là em à, sẽ trồng cây cherry này là đến bây giờ là có quả và em à, sẽ đang à, hỏi à, nhà đầu tư về phân bón là bón vâng. như thế nào để cho quả nó to và vâng. chất lượng ngon ngọt. Vâng. um, vâng thưa bà Phạm Thị Ngân. Um, khi mà vào vườn Cadi này thì chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ bởi vì một cây Cadi là một cây cũng ờ, khó tính và ờ, thường là chỉ trồng ở nước ngoài Việt Nam mình thì rất ít người trồng vâng. và à, bởi vì à, mọi người cũng lo sợ là vâng. cái chất lượng của ri đâu chưa được ngon chưa được to thì ngày hôm nay để giải quyết cái thắc mắc của bà à, đã gửi tới một cái đề nghị tới công ty là ừ, bà mong muốn là làm sao để cái ri của nước mình à, chất lượng trên vườn nhà bà nên nó ngon ngon ngọt thơm thanh dịu làm sao mà không được như của Mỹ thì mình cũng phải tương ứng được như vậy dạ. thì để giải quyết cái bài toán này thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một cái hướng dẫn bà con là bón phân Sinic cho Chari trong thời kỳ uh, đang uh, ra hoa đậu quả. Vâng. Vâng. Và cái video này chúng tôi được thực hiện trên vườn của bà Phạm Thị Ngân. Sau đây chúng ta đến với quy trình hướng dẫn bón phân Sinic, bón tưới phân Sinic cho Chari trong thời kỳ rau hoa đậu quả. Vâng, vâng, xin à, cảm ơn chị. Vâng, xin mời là chúng ta về ừ, để chuẩn bị bón phân ạ. Vâng, dạ. bây giờ chúng ta đến với quy trình là dạ. pha phân silic để dạ. tưới cho rau. Vâng, vâng. xin mời các bác ạ. Vâng, để cho cherry quả to, trái đồng đều và à, được cung cấp đầy đủ những cái dinh dưỡng cho cherry để cho quả nó mọng hơn mã đẹp hơn ăn chất lượng ngọt hơn và hết vị chát thì trong quá trình bón phân NPK thì tức là phân đa lượng bà con có thể bổ sung thêm cái phân ở à, trung lượng silic này à, cái loại túi 300g này để um, tưới cho cha đi trong cái giai đoạn mà nó đang ra hoa vừa ra hoa vừa đậu quả vừa có quả đang chín bói như thế này Đấy. bởi vì cái này cái cái việc mà tưới phân này thì đáng nhẽ là ta phải làm ngay từ trước khi ra hoa nhưng mà trong giai đoạn này để giải quyết cho bà con về cái khâu mà uh, ri quả bé rồi thì nó chưa uh, trái nó chưa to rồi ăn nó chưa ngọt và mã nó chưa đẹp thì bà con nên bổ sung cái phân xịt loại thứ 300 gram này đấy 300 gram này để pha tưới hoặc là phun nhưng mà trong lúc này là đã có quả chín bó rồi thì ta không nên phun mà ta nên tưới vào gốc dạ. và mỗi một cái túi 300 gram như thế này thì bà con pha với tỷ lệ là từ 60 cho đến 100 lít nước và ta phun tưới cho khoảng độ từ 12 từ 12 cho đến 15 cây và dạ. với cái cherry 4 năm tuổi này và sau đã là sẽ cái phân đấy và dạ. Đấy. Và để chia cái phân silic này cho đều thì bà con nên uh, pha với um, 3, 3 ca để mỗi ca tương ứng cho một xô sơn 20 lít đấy sau đó ta khoáng lên ạ ta khoáng lên cái phân này là nó sẽ không tan hết cho nên bà con có thể là ngâm phân từ trước trước khi mà ta mang ra tưới thì ta có thể là ngâm trước từ ngày hôm nay rồi ngày mai ta mới mang ra ta quà để tưới cho cây đấy Ừ, ừ. Còn cái bã này thì bà con cũng có thể là cho thêm nước vào để tưới cho đổ tưới nhé. Đấy. Sau khi mà phân đã được hòa xong Thì ta Mỗi một cốc như này ta cho khoảng độ 5 lít à, Đặc biệt với những cái mùa nắng nóng Thì bà con có thể pha Cái tỷ lệ nó loãng Bên này cho thêm nhưng không đủ đâu Đấy với những khi mà trời thời tiết nắng nóng thì bà con có thể là uh, sau khi mà mình tưới phân như này xong thì tiếp tục đi thì bà con có thể là tưới thêm nước lã vào để cho nó đủ cái độ ẩm cho cây tưới vào gốc ấy để cho à, phân silic nó thẩm thấu được ờ, vào cây tốt hơn thì sau khi bà con tưới xong như này nếu vào những mùa nắng nóng thì bà con có thể tưới thêm nước lã vào để cho nó đủ cái độ thấm xuống ờ, rễ của cây tốt hơn đấy còn nếu như trời mưa thì bà con không phải tưới lại bằng nước nước lạ nữa và cũng với cái những cây mà quả nó vẫn còn xanh Đấy. ví dụ như là với những cây mà quả nó xanh như thế này với những cây mà quả nó còn xanh như thế này đấy và còn đấy thì chúng ta cũng có thể là xanh hơn nữa ở đây đã, đã có chín bói rồi mình có thể sang những cây xanh hơn những cây như thế này đây đây đây cây xanh đây đây đây quả chắc xanh đây đây đây đây, đây đỉnh đỉnh đây sang đây đặc biệt là với những cây cây mà nó xanh mà nó quá sai quả như thế này nó quá sai quả như thế này mà chúng ta sợ rằng là cái quả cherry này nó sẽ bé nó không được to trái thì bán nó không được giá thì bà con lên dùng cái túi 300g đấy pha với tỷ lệ là từ 60 cho đến 100 lít nước và phun đều trên toàn bộ cây phun đều trên toàn bộ cây và và phun đẫm đìa đặc biệt là riêng phần gốc mà chúng ta chưa tưới silic thì bà con nên chĩa vòi phun xuống như kiểu tưới đổ để làm gì để, để ta cung cấp khi mà ta tưới cái phân silic vào là ta cung cấp những cái khoáng trung lượng cần thiết cho cây để giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt cũng như là giúp cho quả to đồng đều hơn, mã đẹp hơn và quả nhanh lớn hơn và đặc biệt là khi mà dùng cái phân Sinic để phun cho chari thì bà con sẽ được à, rút ngắn cái thời gian chăm sóc sẽ được thu hoạch trước thời vụ khoảng độ 10 ngày cho đến 15 ngày. Đấy. Mà ta dùng cái túi 300g để tưới hoặc là phun cho ra đi thì uh, bà con còn một cái cách nữa để chăm sóc là bà con có thể dùng cái túi 5 cân này cùng túi 5 cân này để bón gốc và mỗi một cái gốc của cherry như thế này thì bà con nên bón từ 3 cho đến 5 lạng trên một gốc đấy à, trong thời kỳ này thì à, cherry đang mang trái này vừa mang trái này vừa tiếp tục ra hoa này vừa cho có nhiều thế hệ quả trên một cây đấy và có cả chín bói nữa thì chúng ta rắc từ 3 đến 5 lạng cherry trên một gốc và phân silic là một cái dòng phân nhà chậm là cái dòng phân nhả chậm cho nên là bà con có thể là bón à, để bổ sung những cái khoáng dinh dưỡng cho cherry để cho quả nó to hơn mọng trái hơn to đồng đều mọng trái hơn mã đẹp hơn và ăn nó ngọt hết vị chát đấy mà nếu như bà con à, trước đây mà ta chưa bón cái trước đây mà ta chưa bón cái NPK thì ngay thời điểm này ta cũng phải bổ sung cho nó thêm được khoảng độ từ uh, ờ, 3 đến 5 lạng trên một gốc còn nếu như ta bón NPK rồi thì bà con chỉ bổ sung thêm cái uh, uh, khoảng 3 đến 5 lạng trên một gốc nữa thôi yeah. Dạ. và sau đây thì ta đến với quy trình để bón phân Sinic cho ra, ra đi dạ. yeah. đi, đi, đi, đi xuống đây. phân này có trọng lượng là 5 kg và ờ, nếu như ta bón 5 ờ, nạng một gốc thì một túi phân 5 cân này ta sẽ bón cho thuộc khoảng 10 gốc cherry ở độ tuổi 4 tuổi như thế này. Và với những cây cherry mới trồng thì bà con có thể chỉ cho hai lạng trên một gốc. Và đặc biệt là với phân silic ờ, mà ta bón vào những cái thời điểm này thì có thể bón sắt sát gốc bởi vì phân silic thì nó là một phân mà tính bình, không nóng không lạnh và không bị sót dễ cho nên là ta bón sát gốc cũng được và ta bón trong giai đoạn này thì nó giúp cho là cái ừ, cây sinh trưởng phát triển tốt quả to đồng đều mã đẹp mọng trái và cái quả nó nhanh to nó nhanh lớn nó nhanh lớn lên nhanh lớn hơn đấy và nó nó nó nó đều trái hơn đấy thông thường thì trước khi mà nó ra hoa thì bà con nên bổ sung cái phân silic và phân đa lượng cho cherry. Trên cây này thì nó sai nếu mà để đến lúc mà nó chín và thu hết quả thì ở à, chúng tôi dự tính là nó phải được đến khoảng 7 8 cân. 7 8 cân quả. Trên một cái cây mà 4 năm tuổi như này. Sai lắm. Nó sai lắm. Thì thấy quả, quả trong chít này. Vâng. Đấy thưa các bạn. Đây, sai. sai thế này không? Vâng. <laughs> Cành nạo sai này. À, vâng thưa bà Ngân là mình cũng đã ứng dụng cái phân silic ừ, cho Chari ở cái vườn dưới kia rồi. Vâng. Thì tí nữa ta cùng nhau xuống thăm và bà cho một cái cho chúng tôi thăm và để xem là cái bà cho một cái nhận xét xem là Chari dùng cái phân silic này như nào. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi. Đi. Vâng. <laughs> là tôi à, giới thiệu với lại à, nhà phân bón là tôi à, đã dùng thử là phân Sinic là tôi đã bón rồi đây. Vâng. Là tôi bón là ba nạng trên một gốc là ba nạng cái túi 5 cân. Vâng, cái túi 5 à. Vâng. cân trên một gốc mà tôi vâng. sẽ giới thiệu với nhà phân bón là à, cái quả của nó bây giờ là được sắp được đến ngày thu hoạch đây. Đây, đến ngày thu hoạch đây là quả nó như thế này đây. Đây bà con. Đấy, này. quả như này. Quả nó to Đó. Vâng. như này. Đấy. Đây đấy và tôi này. đã thu hoạch hôm qua là đây cuống tôi chảy đây đây đây đây cuống tôi đã đây. chảy như thế này rồi đây cuống đấy đấy cuống tôi đã được thu hoạch rồi đây vâng đã thu hoạch nhiều rồi thu hoạch nhiều vâng, rồi thu hoạch cây, cây này là thu hoạch nhiều rồi, rồi. mà vâng. quả sắp được thu hoạch nó như này đây nó to đấy, như này này vâng. đây này nó to như này này đấy nó to như... đây chúng tôi hướng dẫn cho nhà vườn làm demo trên vài gốc thế sau đó nhà vườn tự làm nhé vâng vâng cứ theo quy trình là tao cứ bón từ ba lạng đến năm nặng trên một gốc vàng vâng. và ta uh, khoảng độ 2-3 tháng sau thì ta lại phải bổ sung cho nó một lần xin nữa vàng. và khi mà ta thấy rằng cây nó đói ăn nó nó hơi hơi đói đói hơi tàn cây thì ta cũng phải bổ sung kết hợp vâng. với cái sinic này thì bà con có thể cho từ 3 đến 5 nặng LVK trên một gốc như thế này vàng. bởi vì cái này là cái cái đợt uh, hoa và quả nó kéo rất là dài thời gian thu hoạch rất là dài cho nên ta phải bổ sung cho nó không thì nó thiếu dinh dưỡng thì quả nó không to và mã nó không đẹp vâng. chất lượng nó không được cao vâng. đấy như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn xong cái quy trình bón phân silic bón và tưới phân silic cho chari đấy. thì à, tóm tắt lại cái quy trình này là nếu ta tưới thì ta lên à, hòa cái túi 300g ra với tỷ lệ là từ 60 cho đến 100 lít nước và tưới cho khoảng 12 cho đến 15 cây. Đấy. À, và với những cây nhỏ thì có thể lên tới ba bốn mươi cây và ừ, ta sẽ tới định kỳ là tứ cứ à, 15 đến à, 20 ngày ta tưới một lần Đấy, và nếu như bà con không tưới phun được nếu ta không tưới được thì bà con có thể hòa với cái tỷ lệ nước là từ 60 đến 100 lít nước cho một túi 300 g và phun cho từ khoảng độ và 10 10 cho đến 30 cây tùy theo độ tuổi. Còn nếu như ta không làm theo cách trên thì ta có thể dùng cái túi 5 cân ta bón gốc và mỗi một à, à, gốc cherry thì ta bón từ 3 đến 5 lạng. Đấy, cũng cũng à, bón từ 2 lạng cho đến à, ờ, 5 lạng, 5 7 lạng tùy theo độ tuổi của cây. Và lưu ý bà con là khi ta bón thì lên bổ sung bón cùng phân đa lượng để cân đối dinh dưỡng và kết hợp cùng với phân chuồng nếu như nếu có thì nó sẽ cân đối dinh dưỡng để cho chari nó sinh trưởng phát triển tốt hơn. Xin à, các bà và cô ấy giới thiệu cho về ờ, địa chỉ và họ tên ở đây ạ. À, vâng thưa thưa bà bà Ngân Phạm Thị Ngân À. À, bà có thể cho biết ờ, địa chỉ cũng như số điện thoại đây để nếu các bạn muốn đặt mua cha đi sạch ngon chất lượng cao à. thì vâng. liên hệ với số điện thoại nào và à. địa vâng. chỉ nào? À, tên tôi là Phạm Thị Gần, à. à, thôn Lục Quyết, xã Tân Mộc, Lục, à, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. À. Là tôi à, số điện thoại à, số điện thoại là 0366 480 497 à. là cứ à, liên hệ với lại à, ông à, bà Vũ Công Đạt. Vâng. Các bạn ơi nếu như chúng ta muốn đặt mua chai sạch ngon chất lượng cao thì liên hệ với số điện thoại của bà Phạm Thị Ngân theo số trên và với số điện Bà có sẵn sàng đón tiếp khi các bạn đến thăm vườn di của mình không ạ? À tôi uh, lúc nào cũng uh, lòng nhiệt uh, à, đón tiếp. Vâng. Và bà có khẳng định là vườn di này là vườn di sạch chất lượng cao không ạ? À, tôi uh, dám uh, khẳng định là 100% vâng. là sạch và ngon. Vâng. Ngọt là tôi uh, uh, sạch là tôi đảm bảo những ngon ngọt là tôi sẽ nhờ vào nhà phân à, bón Silic. À, vâng. Có phân Silic thì cha di của chúng ta sẽ tuyệt vời. Và vâng. vâng. tôi à, xin cảm ơn nhà phân bón của Silic. Vâng, cảm ơn bạn <laughs> Vâng, đã tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Phạm Thị Ngân ở đây để cho các bạn tiện đặt mua ship hàng. và nếu như các bạn muốn đến thăm để thưởng thức những trái cha cherry chín mọng đỏ, ngọt thanh dịu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 một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.